luôn này ui ở đồng đấy có chúng nó tách tách nhau ra hết rồi đa cam dù không để ý nhảy đây đây đây đây năm đứa năm đứa năm đứa bay được trên nóc luôn nó mới giỏi <laughs> đấy bên đây có người nè ừ bên chỗ số số một đấy rồi bên đây cũng có người bên kia bên kia đường trên công này trên trên tầng nhà mình này phòng gì đây okay. năm đứa nhá cũng ờ, khó dài Đó, à? mic hơi ồn bên kia bên kia Bọc. câu lên nhà này đi câu lên nhà này đi, rút chân nghe nói bên kia nhà bên kia bên kia cái này quay Số một lên này Ôi nó ném bom Không kịp cứu số một Bye Giết được hai Không kịp cứu số 1 Đen vãi thật, không kịp cứu số một luôn. Đây giết được hai đây kia rồi. Đừng Có một đứa lẻ nữa. Enemies ahead. Gì đâu ra vậy? Ừ, nó ra vườn hoa nhìn thấy nó mở hết cái cửa cửa kia rồi. cầm nó tư tư là gì Để đăng sang ơi biết hả công viên đấy quá phát đấy à, phát đấy anh đã lên đâu lúc đấy nếu mà lên cùng nhau cùng nhau thì chưa bị cản rồi phát đấy lên đấy quá lên nhanh quá lúc đấy anh chưa lên lúc ấy đang đang đi nhầm phòng mấy phòng ghế biết thôi, bên tầng trên rồi nhá thấy thấy tiếng chốt bom thấy, nè, thấy, nè. thấy chốt bom đấy là thôi nữa nó Việt Hòa à? đây là đợi uh, xe qua chưa lấy Nên ra ra đầu chưa chưa trong nhà nè phòng một trong nhà mark the location Đi chưa, đi chưa? đi nào đi nào xong chưa số bốn đi đâu ấy ra khu này đấy thì nó bay xa phết đấy Đây đây đây, đây trước mặt này, đang xe này. Sấy luôn, sấy luôn, sấy luôn. Sấy chuẩn vào. máu mượn máu nước gì chưa bạn không để ý chứ ờ, rồi máu riêng em để đi kiếm con xe kiếm con xe ngon đeo lên làm với cúc sáu lấy đồ thì lấy này ừ. trước mặt có người rồi nhá đỗ đỗ ở đoạn bo ấy đỗ ở đoạn nhà gỗ nó ở khai khu nhà đỗ đây đỗ đây nó trước mặt luôn đấy thằng đốc đấy thì đang lấy lại tâm kỹ lấy đại ống ngắm hồi hồi nó làm cái mẹ tít luôn đủ ném bom luôn thằng ở xa em ơi ờ. để anh hạ ờ. xuống cúc trời đúng không không không không ở xa bên ngoài hai hướng đẩy phải nè xong chưa chưa chưa này boss sợ nó xuống dưới đường lấy lấy xe lấy xe đi vào trước lấy xe đi vào trước ôi thấy thấy thấy, thấy. nó đang lấy góc kìa đâu rồi đâu rồi đâu từ từ từ từ có người có người em đi vào trước đi lia lia con này đau chưa ra lấy đồ đi chưa đau chưa đau ừ. <laughs> đây đâu xác này đâu và lấy đồ và lấy đồ x 6 này và lấy ít màu bên nước này Mark the location. Toàn phụ kiện rồi có hãm giật kìa rồi đi bấm lái đi Đấy, còn 6 đứa đấy tưởng còn tìm nữa thôi tìm là tôi buồn rồi khó đấy không dễ đâu chỗ đây hồi máu nữa hồi máu nữa lên một tí anh vẫn giáp một <laughs> nó giáp một <laughs> ừ giáp một đấy giáp một từ nãy đến giờ quá hỏng một tí chắc tầm này dùng nó đi vào bói rồi tìm cái giác này à, trên địa đồi trên địa đồi vãi giờ yeah. trên địa đồi trước mặt luôn 210 đến đây nguy hiểm rồi chết rồi chạy lại được không được được được được được, được. đi bộ lại được ui nó nó lộ chưa bắn em rồi một tiếng từ từ bên kia bên trên đỉnh đồi để ý nó nó móc lốp mớ mớm thôi Watch out. Từ anh điều chỉnh sao? Ở Mark the location. Trời. Công đường này trước, công công cái thằng vừa rồi trước. vãi nhanh anh vãi còn lựa áo xanh thôi yeah top một rồi